chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết tuần qua một tuần biến động khá là cảm xúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chúng ta có một phiên tăng mạnh, một phiên giảm mạnh. Chúng ta tăng mạnh vào ngày thứ tư, giảm mạnh ngày thứ sáu. Xen kẽ đó có 3 phiên đi ngang, hai phiên đi ngang đầu tuần là thứ hai, thứ ba và một phiên đi ngang vào ngày thứ năm. Tự chung lại, trong tuần thì VN Index của chúng ta giảm nhẹ. Chúng ta đóng cửa tuần với một uh, nến Doji Tuy nhiên với hai tuần liên tiếp đóng cửa Doji nó cho chúng ta một tí cái ờ, tín hiệu khá là xấu. Có vẻ như thị trường đang đạt một cái đỉnh nhỏ của sóng hồi và đang bước vào một khúc cua quan trọng. Tuần tới là một tuần rất là quan trọng và quyết định của thị trường. À, trước khi đi vào phân tích chi tiết à, các kịch bản xảy ra trong tuần tới thì tôi sẽ điểm qua cái thông tin và điểm qua thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ. Sau đó chúng ta sẽ phân tích chi tiết thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích chi tiết các mã cổ phiếu, các nhóm ngành mà chúng ta có thể canh mua canh bán trong uh, tuần tới. Tuần qua thì thị trường chứng khoán thế giới cũng biến động mạnh hơn rất nhiều, nó đối lập với tuần trước đó. Thị trường chứng khoán thế giới có 3 phiên đầu tuần đi ngang và có hai phiên giảm mạnh rất mạnh vào cuối tuần, đặc biệt là phiên ngày thứ sáu khi thông tin lạm phát của Mỹ ra. À, tuần qua thì tâm điểm của chúng ta tất cả sẽ đổ dồn vào ờ, lạm phát của Mỹ và thực tế ờ, thì ờ, phiên ngày thứ sáu lạm phát của Mỹ cũng không ngoài kỳ vọng ờ, của chúng ta lạm phát tăng ở mức rất là cao đúng không lạm phát tháng 5 của Mỹ tăng 1% đưa lạm phát so với cùng kỳ năm trước của Mỹ lại tiếp tục lập đỉnh là 8,6% chúng ta biết là lạm phát của Mỹ tháng 3 lập đỉnh 8,5% đến tháng 4 thì giảm nhẹ xuống 8,3% rất nhiều người kể cả giới chuyên gia cũng như người dân đã kỳ vọng là lạm phát lập đỉnh À, tháng 3 và kỳ vọng là bắt đầu giảm dần từ tháng 4 trở đi và hy vọng Fed có thể là à, hãm tốc độ tăng lãi suất vào cuối năm. Tuy nhiên, tháng 5 thì cục diện lại hoàn toàn ngược lại. Trước đó tôi cũng có nói đến là lạm phát tháng năm này thì khả năng là cao chứ sẽ không thấp và thực tế nó cao hơn dự kiến. Vì tôi thì tôi dự kiến là lạm phát của Mỹ tháng 5 này khoảng 0,6% nó sát với mức dự đoán 0,7% của các chuyên gia nhưng thực tế lạm phát tháng 5 của Mỹ lại là 1%. Nó đưa lạm phát so cùng kỳ năm trước của Mỹ là 8,6%, tiếp tục lập đỉnh. Như vậy chúng ta chưa nhìn thấy đỉnh của lạm phát ở đâu cả. Và với những cái thông tin mạnh về lạm phát như thế này thì cuộc họp tuần sau của Fed nó sẽ rất là căng thẳng và nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5% và sẽ đưa ra những cái nhận định diều hâu hơn thì có thể ngoài cái việc mặc định tăng lãi suất tháng 6 là 0,5%, có thể những tháng tiếp theo, cuộc họp tháng 7 và tháng 9 Fed cũng sẽ tiếp tục tăng lãi suất là mỗi lần 0,5 và có thể đưa cái mức lãi suất của Fed uh, vượt trung tính vào cuối năm. Đầu tiên thì giới chuyên gia dự kiến là cuối năm thì Fed chỉ đạt mức lãi suất trung tính, đâu đó nó rơi vào khoảng 2,25 đến 2,5%. Nhưng bây giờ rất nhiều chuyên gia đưa ra dự đoán lãi suất của Mỹ chung cuối năm nó đâu đó rơi quanh 3%. Đây là một điểm rất đáng chú ý. Khi Fed mà tăng lãi suất cao, cao vượt kỳ vọng thì điều này nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường nhà đất. Đó là về thông tin cơ bản tuần trước. Còn tuần tới của chúng ta có lẽ tất cả đều biết tâm điểm tuần tới thông tin thị trường chứng khoán thế giới à, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi à, cuộc họp của Fed vào ngày 15 và 16 à, và biên bản cuộc họp tuần tới thì về thông tin cơ bản nhé thì chúng ta cũng có những cái thơ, thông tin kinh tế quan trọng Đấy, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin thứ ba chúng ta bắt đầu có thông tin về chỉ số ờ, sản xuất PPI đấy chỉ số PPI dự kiến cũng tăng rất là mạnh sẽ tăng 0,8% cao hơn ờ, tháng trước là 0,5% đến ngày thứ tư chúng ta cũng có thông tin kinh tế khá quan trọng là doanh số bán lẻ dự kiến doanh số bán lẻ Mỹ tiếp tục tăng mạnh đấy, và đặc biệt là đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm chúng ta sẽ có biên hạt của FOMC chúng ta nên nhớ một năm thì FOMC ờ, họp 8 lần nhưng trong đó có 4 cuộc họp quan trọng nhất đó là các cuộc họp vào uh, cuối các quý là cuộc họp tháng 3 tháng 6 tháng 9 và tháng 12 vì tại các cuộc họp này thì sẽ có cái uh, FOMC Economic Projection tức là cái dự báo kinh tế của Fed đưa ra dự báo hàng quỹ đấy ạ cái này thì chỉ dự báo kinh tế này chỉ có tại cuộc họp hàng quỹ vào tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 và tại cuộc họp này thì nó sẽ ờ, đưa ra cái dự báo của Fed về kinh tế điều chỉnh gì so với cuộc họp tháng 3 hay không rồi thì vừa dự báo lãi suất rồi thì các chủ tịch Fed sẽ thể hiện cái quan điểm lãi suất của mình bằng cách uh, uh, uh, bằng cách là chấm những cái dấu chấm trên cái uh, biểu đồ ma trận về lãi suất thì lúc đó chúng ta sẽ có cái nhìn cụ thể hơn rất nhiều về lãi suất này về lạm phát này về kỳ vọng tăng trưởng này đó nó sẽ như thế nào so với tháng 3 và dự kiến à, đến cuối năm à, rồi đến năm sau năm sau nữa nó sẽ như thế nào đấy tại mỗi quỹ nó điều chỉnh thì cái điều này nó rất là quan trọng các bạn nhé cái FOMC projection economic projection này nó cực kỳ quan trọng cái việc tăng lãi suất bây giờ là mặc định là Fed sẽ tăng 0,5 đưa lãi suất lên mức 1,25 đến 1,5 rồi và cái FOMC economic projection nó sẽ thể hiện cho chúng ta thấy là cái lãi suất tháng 7 cuộc họp cuối tháng 7 và cuộc họp trong giữa tháng 9 sẽ dự kiến tăng nào nếu thực sự Fed lại tiếp tục tăng tại hai cuộc họp tháng 7 và tháng 9 mỗi cuộc họp là 1,05% thì tức là đến cuộc họp tháng 9 lãi suất của Fed đã đưa về mức trung tính rồi là 2,25 đến 2,5 và đến cuộc họp tháng 11 với tháng 12 thì lãi suất của Fed hoàn toàn đạt 3% thậm chí vượt 3% thì điều này nó sẽ rất là ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán do vậy có thể tuần sau sẽ là một tuần rất là quyết định của thị trường đó là xét trên góc độ thông tin các bạn nhé còn nhiều khi trên góc độ kỹ thuật hoặc là về biến động giá có thể giá sẽ phản ánh trước tin hoặc là giá khi tin ra thì là người ta bán xong rồi người ta quay về co cover mua tạo sóng hồi cũng nên cái này thì chúng ta sẽ phân tích chi tiết vào phần phân tích kỹ thuật còn đây là phần phân tích cơ bản thì tôi đang nhấn mạnh quý vị là tuần sau vào đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm cuộc họp của Fed sẽ rất là quan trọng đặc biệt là cái thông tin về cái dự báo kinh tế trong cái biên bản cuộc họp FOMC Economic Plus Section thì các bạn hết sức lưu ý điều đó. Còn ngày thứ năm, ngày thứ năm thì về tin cơ bản thế giới thì chúng ta cũng có những cái tin về cái ờ, cuộc họp của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ này, ngân hàng trung ương Anh này, ngân hàng trung ương Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0,25%, tăng thế này là hơi nhẹ. À, và cái phát biểu của chủ tịch Fed cái phát biểu của chủ tịch Fed ờ, tại ngày thứ sáu tự chung lại là tuần sau sẽ là một tuần rất nhiều tin và tin rất là quan trọng do vậy chúng ta hết sức lưu ý đó là dưới góc độ thông tin còn về dưới góc độ kỹ thuật về thị trường chứng khoán thế giới thì tôi sẽ phân tích thị trường chứng khoán ờ, Mỹ và thị trường chứng khoán Trung Quốc vì chúng ta biết là châu Âu với Nhật thì các thị trường lớn khác như châu Âu, Nhật, Canada, Hàn Quốc, Hàn Kiếp hầu hết là đi theo Mỹ. Có riêng Trung Quốc là một đối trọng khác nên cũng sẽ biến động khác, thế thôi. Còn lại thì rồi cuối cùng chúng ta về với thị trường chứng khoán Việt Nam, nói đông nói tây thì cuối cùng chúng ta cũng phải về với chính quốc, phải phân tích là chính bản thân nội lực chúng ta. Mặc dù bên ngoài thì có bị ảnh hưởng, tuy nhiên cái biến động chính và các điểm số của chúng ta thì sẽ vẫn đi theo nội tại chúng ta vì chúng ta biết là theo chen dài thì thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới nó liên thông với nhau nó sẽ cùng chiều nhưng ngắn thì nó hoàn toàn lệch pha vì chúng ta biết thị trường chứng khoán Mỹ đạt đỉnh từ tháng 1 ờ, bắt đầu điều chỉnh tháng 1 đấy nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam thì đến tháng 4 chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh cơ đấy mặc dù cung giảm chúng ta điều chỉnh sau nhưng chúng ta giảm lớn hơn kiểu như vậy chúng ta dạng là đi sau về trước ấy kiểu như vậy do vậy về đồng pha là cùng vào pha giảm đấy những thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới đi trước chúng ta ba bốn tháng chúng ta chỉ cần giảm hơn một tháng là chúng ta đã bắt kịp nhịp của bốn năm tháng giảm của thị trường chứng khoán thế giới rồi nên cái này là chúng ta phải phân tích chi tiết vào từng từng nơi một thực ra cái thời mà thị trường chứng khoán Việt Nam nó giảm mạnh và thời điểm đấy tôi rất tự tin là trên 1.500 một phần rất lớn là nó có cái sự ủng hộ chứng khoán thế giới và tôi biết là trong các thị trường chứng khoán bình thông nhau thì sớm muộn nó sẽ đi xuôi chiều đó đấy là lý do mà tôi rất là tự tin khi thị trường đạt trên vùng 153x thì tôi rất tự tin thời điểm đấy tôi bán xuống phái sinh rất nhiều thật sự là như vậy đến ngay cả thời điểm tuần vừa qua cũng thế khi thị trường đạt trên 1003 tôi cũng có bán xuống phái sinh khá là nhiều chịu không hề ít bởi vì cái nhịp điều chỉnh này tôi đã nhìn thấy trước đặc biệt là sau cái phiên giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ ngày thứ năm đó thì tôi đã nhìn trước xu hướng là ngày thứ sáu thậm chí là tuần sau thì chứng khoán Việt Nam điều chỉnh là bình thường cái này rất phù hợp với quy luật thôi vừa là phù hợp với biến động thế giới và nó cũng phù hợp với tin tức ra khi phân tích thì không phải là vì tôi mua lên hay tôi bán xuống mà tôi phân tích khi tôi phân tích cho quý vị là tôi phân tích trên góc nhìn cá nhân của tôi và bởi vì tôi thì là một nhà đầu tư nó rất nhỏ trên thị trường nó sẽ khơi như hạt cát ở ngoài biển thôi không ảnh hưởng gì đến thị trường tôi phân tích sẽ rất là khách quan các bạn lưu ý điều đó nhé khi nào mua là tôi phân tích mua vùng nào bán tôi phân tích bán tôi có thể đúng tôi có thể sai đấy tôi sẽ cung cấp cho quý vị thêm cái góc nhìn thêm thông tin thêm những cái kiến thức phân tích của một người 15 năm ờ, ở trên thị trường và trưởng thành đấy chứ không phải là nói chung là tôi vào thị trường 15 năm kiếm sống ở trên thị trường này thì các bạn biết là cũng không hề đơn giản bởi vì khi các bạn vào thị trường 3 năm 5 năm có thể bạn kiếm sống được là bình thường nhưng các bạn nào từng trải qua một giai đoạn suy thoái 2008 2012 mà sau đó bạn trưởng thành và vẫn kiếm sống sót ở trong nghề thì cái đó thì nó mới cho các bạn đủ kinh nghiệm nó mới quý báu còn các bạn mà vào sau 2012 tôi nghĩ thị trường uptrend mà vào chỗ nào là thắng các bạn phải vào từ lúc thị trường ba bốn điểm cơ thì nó tăng lên bây giờ kể cả giảm thì nó vẫn như nghìn ba mà vẫn là rất là cao đúng không ạ Ok, chúng ta sẽ trở lại phân tích chi tiết về thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Trung Quốc và cuối cùng là về với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đối với chứng khoán Mỹ nhé, thì tuần qua chứng khoán Mỹ quay đầu đảo chiều rất là mạnh sau khi không vượt được cái vùng là 33.300. hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa khá là thấp trong tuần, 31.400. Như vậy thì chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục uh, tuần tới nhiều khả năng tiếp tục phá đảo và sẽ hướng đến uh, vùng đáy tiếp theo thôi. À, vùng đáy tiếp theo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ hướng về vùng giá là 29.800 cộng trừ 200 giá. Trường hợp xấu nhất thị trường chứng khoán Mỹ sẽ test MA 200 trên chart tuần, đâu đó rơi vào 29.300. Tôi tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ rơi vào cái vùng là 29.800 cộng trừ 200 giá thôi. Bởi vì nó sẽ test cái đỉnh trước Covid thôi. Đỉnh trước Covid là 29.600 hoặc là 30.000 tức là nó có sai số tầm 200 giá ở đây. Như vậy thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay đang ở 31.400. Tôi dự kiến thị trường chứng khoán Mỹ sẽ điều chỉnh tiếp theo khoảng 1.500 đến 2.000 giá tức là 5 đến 7% thì sẽ chạm đáy. Và khi chạm đáy thì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào sóng phục hồi B. Đây, tôi dự kiến thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chạm đáy quanh 30.000 29.800, sau đó sẽ bước vào sóng phục hồi B. Và mục tiêu hướng đến sóng hồi của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn là quanh 34 ngàn mới là đỉnh sóng hồi B đấy lúc đó MA 200 nhiều khả năng cũng sẽ kéo về hiện nay nó đang 346 thôi nó cũng sẽ kéo đâu đó về 34 ngàn thế này và test MA 200 xong là thị trường lại tiếp tục đao chen đó đó là về ngắn hạn và trung hạn thì tôi dự kiến là Dow Jones sẽ đi theo hướng đó như vậy nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đạo đáy vào tuần sau điều này nhiều khả năng đồng pha với việc là tin ra thị trường sẽ chạm đáy khi những tin xấu nhất ảnh hưởng đến thị trường ra thị trường sẽ chạm đáy và dòng tiền thông minh sẽ nhập cuộc bắt đáy và thị trường sẽ bước vào nhịp phục hồi đó là quan điểm cá nhân tôi đó. nên tôi dự kiến là giữa tuần sau thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chạm đáy đối với chỉ số S&P 500 đối với chỉ số S&P 500 thì tôi cũng đang nhìn thấy chỉ số này sẽ tiếp tục đi xuống rồi nó cũng ờ, đồng pha với chỉ số chứng khoán Dow Jones Hiện nay chỉ số này đang đóng cửa 39.000 Tôi thì kỳ vọng chỉ số này là sẽ về đâu đó phá 38.000 thì chắc chắn nó phá rồi Nó sẽ phá cái đấy 38.000 này thôi Tôi thì kỳ vọng nó sẽ hướng về vùng giá sâu nhất là 3.500 Nhưng nhiều khả năng nó sẽ không tới đây Mà tôi nghĩ nó sẽ về đâu đó tầm 3.600 3.900 xuống 3.600 nó cũng xuống khoảng 7% 7-8% Đó Tức là nó sẽ xuống không tới kỳ vọng nhé nếu đúng kỳ vọng kỹ thuật các chỉ báo thì nó có thể hướng về vùng giá 3.500 nhưng tôi nghĩ nó sẽ không về nó sẽ về cao hơn một chút về đỉnh không về được đến đỉnh Covid đâu nó sẽ về cao hơn đỉnh Covid đâu đó quanh 3.600 thôi hiện nay đang 3.900 cứ giảm khoảng 300 giá nữa rơi vào khoảng 7 đến 8% đó chỉ số SP500 và khi xuống đến khu vực này 3.600 này sau đó SP500 cũng sẽ bước như phục hồi đó như phục hồi của nó thì nó vẫn sẽ hướng trở lại 4.300 thôi Còn đối với chỉ số Nasdaq, các chỉ số chứng khoán Mỹ khá tương đồng nhau. Có cái nó có độ biến động mạnh hơn, biến động là mạnh hơn hay là nhẹ hơn thôi. Chứ còn nó rất là tương đồng nhau. Chỉ số Nasdaq 100 nhé, hiện nay đóng cửa 11.8. Tôi kỳ vọng chỉ số này sẽ về đâu đó tầm à, đây, test M200 trên chart tuần. Đâu đó nó tầm 11 11 à, 10.800 10.600 à, à, đến 10.800 khả năng là như vậy như vậy chỉ số này 11.800 xuống đến 10.800 hoặc là 10.600 thì điều đó đồng nghĩa với việc là nó sẽ giảm tầm 8 đến 10% nữa. Đó, chỉ số Nasdaq sẽ giảm tầm 8 đến 10% nữa các bạn lưu ý nhá. Tầm 10.600 đến 10.800, sau đó chỉ số Nasdaq sẽ quay lên thôi. Tôi thì vẫn kỳ vọng chỉ số Nasdaq đợt tới sẽ quay lên ít nhất là test trở lại vùng giá 13.600. Đó, cũng sẽ bước vào nhiều một nhịp phục hồi khá mạnh. Do vậy, nếu bạn làm giao dịch thị trường chứng khoán thế giới thì tôi nghĩ là tuần tới canh mua lên Đấy, Dow Jones thì canh quanh 298 cộng trừ 200 giá à, S&P 500 thì canh quanh 3.600 còn Nasdaq thì canh quanh là 10.600 10.800 đó đối với chỉ số chứng khoán Mỹ nhé còn đối với chỉ số thị trường chứng khoán lớn thứ hai và ảnh hưởng rất lớn đó thị trường chứng khoán Trung Quốc quan điểm tôi thị trường chứng khoán Trung Quốc lại đang tiến dần đến đỉnh phục hồi Đấy, thị trường chứng khoán Trung Quốc thì xuống trước Việt Nam đặt đáy trước trước đó khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tôi cũng phân tích đấy nó đạt đáy trước này 2860 à, đạt đáy và tôi đã phân tích nó xem phục hồi đâu đó trở về là 3.300 hiện nay nó đã phục hồi trở lại 3.284 tức là với mức độ phục hồi của nó rơi khoảng 15% tôi nghĩ là có lẽ quanh đây sẽ là đỉnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc à, trường hợp cao nhất thì thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể phục hồi trở lại 3.400 nhưng tôi không đánh giá cao kịch bản này Tôi nghĩ là kịch bản hợp lý là thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ phục hồi quanh 3.300 sau đó sẽ lắc ngang quanh đây để đi xuống, lắc ngang quanh 3.200, 3.300 một thời gian trước khi cắm đầu đi xuống tiếp. Đấy, coi như sóng hồi thị trường chứng khoán Trung Quốc là đang chạy trước thế giới một nhịp. Đấy, đỉnh đi thị trường Trung Quốc, quán Trung Quốc cũng xuống trước thế giới. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt đỉnh từ tháng 12 năm 2021 trước chứng khoán Mỹ một tháng, tạo đáy thì cũng trước Mỹ thị trường chứng khoán Trung Quốc ờ, tạo đáy là đợt tháng tư đấy tạo đỉnh sớm nhất thế giới và tạo đáy sớm nhất thế giới cũng bước vào sóng phục hồi sớm nhất thế giới <laughs> còn đối đó là thị trường chứng khoán Trung Quốc thì tôi nghĩ thị trường chứng khoán Trung Quốc ừ, tạo đỉnh xong không xuống ngay đâu nó sẽ đứng quanh 3.200 3.300 ờ, này lâu đấy đợi biến cố mới đấy có thể 4 đến 6 tuần thậm chí lâu hơn rất nhiều đời đầu tư à, kỳ vọng là khi Trung Quốc ờ, bắt đầu à, mở cửa lốc ao dần nền kinh tế thì thị trường chứng khoán đi lên thì tôi nghĩ là không nhé khi mà nó mở cửa lốc down có lẽ luôn là đi ngang thôi biến cố đi ngang thôi sẽ không đi lên nữa đâu à, Trung Quốc thì chúng ta có mấy chỉ số nhé thứ nhất là chỉ số Shanghai là như vậy còn à, chỉ số chứng khoán Hồng Kông Hang Seng chỉ số hang seng thì nó lại không được phục hồi mạnh mẽ như chỉ số sang đâu đây chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số à, Hồng Kông này cũng tạo đỉnh sớm nhất tạo đỉnh gần sớm hơn cả thị trường chứng khoán uh, Trung Quốc cơ à đại lục cơ tạo đỉnh từ tháng uh, tháng 3 năm 2021 tạo đỉnh rất là sớm à, đáy cũng đã xuống sâu nhất 18.500 hiện nay đang trong sóng phục hồi B cá nhân tôi đánh giá chỉ số hang seng này phục hồi ít nhất trở lại 23 ngàn tôi thì tôi kỳ vọng nó phục hồi trở lại 25 ngàn bây giờ đang 21.800 như vậy chỉ số uh, uh, hang seng của Hồng Kông sẽ tiếp tục phục hồi nhé đối với chỉ số chứng khoán CSI 300 CSI 300 của Trung Quốc thì phụ hội đồng pha với Hang Seng nhưng mà nó lại chưa tạo đỉnh nhé. Chỉ số CSI 300 này cũng tạo đỉnh khá là sớm. Đấy, tạo đỉnh rất là sớm luôn. Tạo đỉnh từ đầu năm 2021 cơ, từ đỉnh 5009 giảm rất là nhanh. Về gần đáy Covid 3008, 3788. À, hiện nay thì chỉ số này đang 4239, tôi cá nhân tôi đánh giá chỉ số này sẽ tiếp tục phục hồi nó sẽ hướng về vùng giá 4 năm, nó sẽ tạo đỉnh ở vùng giá 4 năm chứ không tạo đỉnh ở đây Đó. như vậy thì khi chỉ số chứng khoán à, à, sang hai à, Thượng Hải tạo đỉnh thì các chỉ số chứng khoán khác của Trung Quốc vẫn tiếp tục là đi lên chưa tạo đỉnh ngay chỉ số sang Hai 250 có lẽ nó tương ứng với vn i30 của chúng ta chỉ số sang Hai 250 cũng vậy nó chưa tạo đỉnh xong hồi các bạn nhé chỉ số này cũng tạo đỉnh rất là sớm, tạo đỉnh từ tháng 1 năm 2021. Hiện nay thì đang phục hồi khá là yếu. À, từ vùng giá là 4001 xuống đến 2006 ờ, xuống 35%, hiện nay mới phục hồi được rất là ít, phục hồi được 10% đến 2009. Tôi kỳ vọng chỉ số này sẽ phục hồi vào đâu đó tầm 3001. Ừ, thậm chí cao nhất nó có thể phục hồi trở lại là 3003 trước khi quay đầu đi xuống. Như vậy trừ chỉ số chứng khoán là sang chứng khoán Thượng Hải, sang Shanghai thì các chỉ số chứng khoán khác của Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi. Điều này nó cũng rất là phù hợp với chỉ số chứng khoán thị Mỹ và các thị trường khác sẽ bước vào sóng phục hồi. Tức là chúng ta biết là các thị trường nó cùng pha về dài hạn nhưng còn ngắn hạn nó hoàn toàn là lệch pha nhau. Có thị trường phục hồi trước, có thị trường phục hồi sau, có thị trường sẽ tiếp tục phục hồi, có thị trường đã đạt đỉnh. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam có lẽ nó cũng không phải là ngoại lệ. Đấy. à, thì đó là về thị trường chứng khoán thế giới về Mỹ và Trung Quốc còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao chúng ta biết là trong tháng 6 này về khoảng trống tin tức thì chúng ta không có nhiều thông tin thông tin trong nước chúng ta không có nhiều thông tin nhé còn đối với chỉ số VN Index Việt Nam này thì cá nhân tôi là đánh giá nhé VN Index của Việt Nam à, ngắn hạn đã có đỉnh đỉnh ngắn hạn của sóng hồi hiện nay thì cái khu vực là trên 1.300 đối với VN e Index và khu vực 13 40 đối với chỉ số vận đi 30 nó là đỉnh ngắn hạn rồi à, tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bước vào nhịp điều chỉnh Đấy. bây giờ nó sẽ có hai kịch bản xảy ra thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tạo mô hình hai đáy nhưng theo mô hình hai đáy cao hay hai đáy thấp thì chúng ta chưa biết cá nhân tôi dự đoán nó sẽ có hai kịch bản kịch bản thứ nhất sẽ tạo ra mô hình hai đáy cao Kịch bản này theo tôi đánh giá 70% khả năng xảy ra là kịch bản 1 các bạn nhé. Mô hình hai đáy cao, tức là viên đáy của chúng ta hiện nay đang là 1284. Tôi kỳ vọng viên đáy sẽ test lại đâu đó quanh 1002. Cụ thể là khu vực vùng tạo đáy nhiều khả năng sẽ là rơi ở tầm 1180 đến 1210. Đây sẽ là khu vực viên đáy tạo đáy. Sau đó viên đáy sẽ đảo chiều đi lên và bứt phá hướng đến khu vực đỉnh sóng phục hồi đâu đó quanh là 1350 cộng trừ 10 giá tức là 1340 1360 đây mới là đỉnh song hôi B đấy là cá nhân tôi thiên về kịch bản này tất nhiên đây là quan điểm cá nhân nhé quan điểm của tôi các bạn nhé các bạn có thể tham khảo thôi còn các bạn có thể đưa ra tất nhiên để phân tích ra những chỉ số này tôi có những cái công thức tính toán và có những chỉ báo để đo, đo lường riêng chứ cũng không phải là tôi ngồi đoán hay tôi ngồi vẽ đó đây là tôi chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi là viên index nhiều khả năng xảy ra theo kịch bản 1 là đến 70% khả năng xảy ra còn kịch bản 2 tương ứng với kịch bản 1 của VN-Index thì VN30 lúc đó hiện nay đang là 1325 sẽ điều chỉnh về vùng đáy quanh vùng 1210 đến 1240. Sau đó sẽ đảo chiều đi lên và VN30 khi sau khi dạo đáy ở vùng 1210 1240 sẽ hướng trở lại vùng đỉnh phục hồi đâu đó quanh 1308x tức là nó đâu đó rơi 1380 1400 đây là VN30 Đấy, đây là kịch bản này kịch bản 1 70% khả năng xảy ra nhé Còn kịch bản số 2 xác suất xảy ra thấp hơn cá nhân tôi không đánh giá cao kịch bản này nhưng nó là kịch bản khả dĩ thứ hai và nhiều khả năng sẽ xảy ra hai kịch bản này một trong hai kịch bản này thôi kịch bản thứ hai thì viên index tiến về vùng giá nghìn hai sau đó tiếp tục đà lao dốc và sẽ bị bán rất mạnh lao về vùng đáy tạo, tạo hai đáy thấp tức là lao về vùng giá đáy quanh 1001 cụ thể nó là vùng 1080 nghìn 1001 nếu với kịch bản này xảy ra thì viên index sẽ không có cơ hội quay trở lại vùng giá 1350 cộng trừ nữa mà nếu kịch bản này xảy ra viên index sau đó vẫn bước sóng hồi nhưng sau đó thì cái vùng giá quanh 1300 1320 sẽ là vùng đỉnh của của sóng hồi đó tức là dù kịch bản nào xảy ra thì viên index vẫn sẽ có xu hướng hướng về vùng giá 1300 và trên 1300 như vậy vùng giá nghìn hai và dưới nghìn hai sẽ là vùng quý vị canh mua dù kịch bản 1 hay kịch bản 2 còn cách thức giải ngân thì tôi sẽ không hướng dẫn nữa quý vị sẽ tự phải cân nhắc theo cái khẩu vị rủi ro của mình để hướng đến giải ngân quý vị nào mà theo bài toán chứng chắc quý vị hoàn toàn có thể giải ngân một nửa ở đáy của kịch bản 1 quanh ngân 2 nếu trường hợp nó rơi về kịch bản 2 quý vị có thể giải ngân nốt nửa còn lại hoặc nếu nó quay lên thì quý vị sẽ tìm điểm mua tiếp theo để giải ngân nốt 50% còn lại quý vị nào mạo hiểm hơn có thể là mua um, 70% ở đáy của kịch bản 1 nếu nó xuống kịch bản 2 chúng ta có thể mua nốt phần trăm còn lại thậm chí sử dụng một chút margin kiểu như vậy tất nhiên tất nhiên là cái hoạch định vốn và cái quản lý vốn nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược của từng quý vị và tất nhiên ngoài việc chúng ta mua theo viên index vấn đề chúng ta mua mã cổ phiếu nào mua dòng nào nó cũng rất là quan trọng cơ đó còn đối với kịch bản 2 của VNDAX ờ, là về nghìn 1001 thì kịch bản 2 lúc đó VN 30 e sẽ bị bán tháo rất là mạnh và trong kịch bản 2 này thì VN 30 e cũng về đâu đó quanh 1001 tức là đáy của nó sẽ vùng 1090 1120 sau đó thì nó sẽ phục hồi nhưng chỉ phục hồi đến vùng là 1320 1340 đây sẽ là đỉnh của sóng hồ nói chung cả hai kịch bản này thì vần đi 30 sẽ hướng đến là vùng 13 50 40 trở lên đó nên vùng giá 1200 dưới 1200 là vùng mua và index cũng vậy thôi dưới 1200 trở xuống là vùng mua hướng lên trên 1300 đó là với hai kịch bản tạo đáy và tôi thì rất là kỳ vọng nếu với kịch bản 1 thì vn index sẽ tạo đáy luôn trong tuần tới đó tạo đáy luôn trong tuần tới còn nếu kịch bản 2 xảy ra thì vn index nhiều khả năng sẽ tạo đáy sau thị trường chứng khoán thế giới một tuần tức là chúng ta sẽ tạo đáy trong tuần sau nữa đó các bạn lưu ý nhé viên đấy tạo đáy theo kịch bản nào thì vì nếu mà để xuống sâu và bước nhịp xuống sâu kịch bản 1 là viên index không có giải chấp các bạn nhé viên index không có giải chấp còn kịch bản 2 là viên index sẽ bước vào nhịp giải chấp nếu các bạn muốn biết viên index bước vào nhịp giải chấp hay không các bạn đợt này tôi nhiên tâm điểm nó sẽ rơi vào nhóm cổ phiếu là ngân hàng cổ phiếu ngân hàng hiện là nhịp vừa rồi rơi xuống mấp mé cái vùng giá giải chấp nếu vn index xảy ra kịch bản 2 điều đó đồng nghĩa với việc cổ phiếu banh sẽ bị bán sàn tầm 2-3 phiên liên tục thì đấy sẽ đấy tất nhiên theo tôi kịch bản này xác suất xảy là thấp chỉ ba phần trăm xảy ra còn kịch bản là thị trường xuống đều xuống theo thế giới và xuống đều và tạo đáy trong tuần sau nhiều khả năng đâu đó rơi ở phiên thứ tư hoặc thứ năm đó, theo cá nhân tôi phán đoán là như vậy thì nhiều khả năng là kịch bản tạo đáy quanh nghìn hai là đối với nghìn hai thấp tức là dưới nghìn hai đối với vn index và nghìn hai cao tức là trên nghìn hai đối với vn 30 đây là kịch bản khả dĩ nhất 7% khả năng xảy ra đó là đối với chỉ số vn index nhé bây giờ cụ thể nếu mà vn index đi theo cả hai kịch bản đó thì chúng ta sẽ hướng đến nhóm nào à, hiện nay thì tâm điểm chúng ta sẽ vẫn nằm các cổ phiếu nằm trong nhóm vn 30 và những cổ phiếu tốt đầu ngày quan điểm của tôi thì tôi chia thị trường hiện nay nó có là năm nhóm ngành chính mà tôi quan tâm Đấy. nó bao gồm nhóm ngành ờ, ngân hàng chứng khoán thép bất động sản và nhóm ngành dầu khí ngoài ra còn nhóm các cổ phiếu tốt nó thuộc giải rác các ngành nghề khác nhau được hưởng lợi thì quan điểm của tôi là thế này sóng trước thì tôi rất là kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm cổ phiếu dầu khí thì thực tế chỉ có mình nhóm cổ phiếu dầu khí tỏa sáng còn nhóm cổ phiếu ờ, chứng khoán thì cũng bình thường diễn biến bình thường theo thị trường không tỏa sáng lắm kỳ này chính vì nhóm cổ phiếu dầu khí nó tỏa sáng và giá dầu đang ở mức cao à, quan điểm tôi thì giá dầu nếu có sẽ duy trì ở mức cao này một thời gian nhưng nó sẽ khó có khả năng bứt phá hiện nay giá dầu đang quanh 120 tôi nghĩ giá dầu sẽ đứng ở quanh 120 cộng trừ 10 giá trong một thời gian nữa như vậy thì các cổ phiếu dầu khí hiện nay đã phục hồi trở lại vùng mạnh và đang được định giá ở vùng giá cao. Do đó sóng này, quan điểm cá nhân tôi, cổ phiếu dầu khí uh, đã được định giá ở vùng giá cao. Nói chung là giá hợp lý, cũng có thể gọi là hơi đắt, sẽ bị loại ra. Tất nhiên nếu mà nó lại quay vào quá trình downtrend và nó giảm mạnh về vùng giá hợp lý thì chúng ta mới có thể tham gia mua. Nhưng tôi thì không hy vọng nhiều nhóm cổ phiếu dầu khí trong sóng này. Nhóm các cổ phiếu tốt, quan điểm tôi toàn cổ phiếu đầu ngành những cổ phiếu rất là tốt nhưng ngược lại các cổ phiếu đó lại đang được định giá rất là cao đấy hoặc là định giá mức giá hợp lý rồi nó không còn rẻ nữa không còn tiềm năng sinh lời do vậy tôi cũng không đầu tư nhóm đó nên trong cái sóng phục hồi này cá nhân tôi đánh giá nó sẽ không có một dòng nào làm leader dẫn dắt mà các nhóm sẽ luôn phiên nhau và tôi đánh giá bốn nhóm mà đang bị thị trường uh, chê nói chung là dòng tiền chê thì sẽ tìm lại ánh hào quang và luôn phiên nhau dẫn dắt bao gồm là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và thép. Do vậy tôi sẽ phân tích bốn nhóm ngành uh, được uh, dòng tiền hướng tới. Đây là quan điểm cá nhân tôi nha. Quan điểm cá nhân tôi và lựa chọn của cá nhân tôi thì là uh, tôi sẽ phân tích trước. Sau đó tôi sẽ chỉ ra cho quý vị là tại sao các cổ phiếu đầu ngành khác rất là tốt nhưng mà tôi không chọn. Và thứ nữa là một số cổ phiếu trụ cột mà được định giá rất là cao theo tôi khuyến nghị quý vị phải tránh tất nhiên là tôi khuyến nghị quý vị tránh không phải vì là tôi yêu hay tôi ghét mà đây là quan điểm cá nhân tôi tôi thấy nó định giá cao tôi thấy nó khá là bất hợp lý trong điều kiện thị trường hiện tại thì tôi khuyến nghị tôi khuyến nghị có thể đúng có thể sai nên quý vị chỉ nên tham khảo còn tất nhiên là xác suất của tôi khuyến nghị sai nó cũng sẽ có thể thấp hơn uh, rất là nhiều Đó trước tôi sẽ đi vào nhóm cổ phiếu à, ngân hàng à, quan điểm cá nhân tôi thì nhóm cổ phiếu ngân hàng Vietcombank rất là tốt nó là đầu ngành à, nhưng mà quan điểm cá nhân tôi thì Vietcombank đang được định giá mức là hợp lý thậm chí là hơi cao so với mặt bằng chung của ngành và ít có tiềm năng tăng trưởng do vậy tôi sẽ loại cổ phiếu Vietcombank ra tôi sẽ không lựa chọn Vietcombank VPBank cũng là một cổ phiếu rất là tốt trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhưng tôi thì đánh giá VPBank ở vùng giá hiện tại nó đang ở mức giá khá hợp lý và nó không quá là hấp dẫn. Do vậy trong nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cá nhân tôi sẽ lựa chọn chú ý theo dõi đối với ngân hàng thương mại nhà nước tôi sẽ theo dõi hai mã là BIDV và CTG. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần tôi sẽ theo dõi ba mã. Đó, là hai mã cổ phiếu uh, thuộc top lớn là MBB và Techcombank, còn một mã cổ phiếu thuộc tầm trung là Tiên Phong Bank còn đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán tôi sẽ quan tâm đến nhóm ờ, chứng khoán top 6 những công ty khá là tốt và nổi tiếng nó bao gồm ờ, chứng khoán Sài Gòn SAI, chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HCM chứng khoán Bản Việt VCI chứng khoán ờ, FPT FTS và chứng khoán VND VN Direct chứng khoán MBS đó là những công ty tôi sẽ theo dõi tất nhiên là cũng không ai đủ tiền mua tất cả các bạn nhé nhưng nhóm theo dõi thì tôi đưa ra phân tích để quý vị có thể theo dõi và tùy theo của vậy quý vị mỗi quý vị có thể thích một số một công ty có thể nhất thiết quý vị thích những công ty khác không nằm trong cái nhóm theo dõi tôi đây là quan điểm cá nhân của mỗi người tôi phân tích trên quan điểm của riêng cá nhân tôi thôi còn đối với nhóm cổ phiếu thép thì tôi đặt uh, niềm tin vào hai cổ phiếu là cổ phiếu uh, Hòa Phát, Anh Cả và cổ phiếu khá là tốt trong ngành À, tôn đó là cổ phiếu ờ, thép Nam Kim đối với nhóm cuối cùng là bất động sản thì thực ra tôi khá thích các công ty bất động sản khu công nghiệp nhưng mà nhịp sóng vừa rồi thì nhịp sóng trước đó, chúng ta bắt đáy nhịp sóng trước đó thị trường quanh 1150 đấy thì khá là tốt lúc đó thị trường nó về đến uh, uh, nhóm của khu công nghiệp về đúng vùng mua sau đó phục hồi rất là mạnh nhưng đợt này thì tôi không kỳ vọng nhiều nhóm cổ phiếu khu công nghiệp tất nhiên tôi vẫn sẽ phân tích nó nếu nó lại điều chỉnh mạnh và về được vùng giá mua hợp lý nhóm cổ phiếu khu công nghiệp chúng ta chú ý ba công ty KBC à, tổng công ty Visa Sera à, 4 công ty ạ công ty à, tập đoàn cao su Việt Nam GBR đợt vừa rồi chuyển rất nhiều à, cái à, nương giấy cà phê à, cao su sang làm khu công nghiệp và công ty xây lắp hạ tầng EGC à, À, ngoài ra nhóm bất động sản thì chúng ta sẽ chú ý một số công ty bất động sản mà thu hút dòng tiền ví dụ như là DIG, uh, ờ, CII, rồi uh, đất xanh đó là quan điểm của tôi về các nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài ra tôi sẽ phân tích một số nhóm cổ phiếu được uh, một số cổ phiếu được định giá cao đó. mà theo tôi các bạn quý vị nên tránh nó bao gồm FPT, GAT, uh, Mansan, uh, MWG, PNG. Một số cổ phiếu uh, uh, Novaland và VIX. Ngoài ra một số cổ phiếu tốt, theo tôi nó rất là tốt nhưng nó không về được nền giá hấp dẫn cho chúng ta mua. Đấy. Ví dụ như là BSR, PVS thuộc dòng dầu khí, uh, dòng phân bón thì có đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, uh, dòng ờ, thủy sản thì có VHC, Vĩnh Hoàng, dòng uh, vận tải thì có HH nói chung là tôi sẽ phân tích lần lượt những cái ờ, chủ đề như vậy để quý vị có thể theo dõi chi tiết hơn thứ nhất là tôi đi về nhóm cổ phiếu ngân hàng của ngân hàng thì ờ, BIDV theo tôi trong ngân hàng thương mại nhà nước thì tôi cũng khá là thích cổ phiếu BIDV à, tôi sẽ canh mua cổ phiếu BIDV nếu cổ phiếu này chiết khấu giá 15% đó như vậy BIDV sẽ ở vùng giá là tầm 2830 thì tôi sẽ mua nếu nó về được vùng đó Đấy, kỳ vọng của tôi của phiếu BIDV sẽ phục hồi trở lại vùng giá 36 38 đó thì nếu BIDV ở vùng giá 28 30 nó sẽ vùng hấp dẫn để tôi có thể canh mua một cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước mà tôi chú ý đó cổ phiếu CTG à, ờ, vòng trước thì CTG về vùng giá 24 rất là phù hợp để mua nó cũng phục hồi trở lại vùng giá 28 được 2% Đấy. vòng này tôi vẫn kỳ vọng CTG về dưới 24 thực chất thì tôi kỳ vọng CTG đâu đó nó sẽ về tầm dưới 24 ờ, tốt nhất được là tầm 22 năm đến 23 năm thì là tốt nhất còn nếu không 24 giờ xuống là chúng ta có thể giải ngân Đấy. kỳ vọng CTG vẫn sẽ về vùng 2830 đối với ngân hàng thương mại à, cổ phần thì MBB luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu tất nhiên là tại vùng giá nào nó mới là quan trọng quan điểm tôi MBB lần trước cũng về vùng giá 24 rất là hợp lý để mua phù trở lại 28 lần này tôi vẫn kỳ vọng MBB sẽ về vùng giá tương ứng với CTG tức là vùng giá 22 năm 24 kỳ vọng thì tôi vẫn kỳ vọng là trở lại vùng giá 30 đó đối với MBB còn tất nhiên là về càng thấp thì càng tốt thấp hơn kỳ vọng càng tốt nhưng về vùng đó vùng theo dõi để mua còn đối với cổ phiếu Techcombank à, Techcombank lần trước cũng về 33 rất là tốt rồi tôi kỳ vọng mua Techcombank dưới 33 nhé vùng giá 31 33 là vùng giá Techcombank tôi rất kỳ vọng Techcombank có thể về phục hồi trở lại đầu 4 tức là đâu đó về tầm 41 42 đó do vậy vùng giá 31 33 sẽ là vùng giá có thể canh mua à, một cổ phiếu ngân hàng tầm trung là TPB ngân hàng Tiên Phong tôi đánh giá khá cao ngân hàng này Tuy nhiên à, lần trước thì ngân hàng này không về vùng giá canh mua. Lần này tôi kỳ vọng ngân hàng này đang ở dưới 30 rồi 297 rồi. Tôi kỳ vọng TPB sẽ về đâu đó tầm độ năm đến năm Đó, tức là mua quanh 225 25 26 là vùng giá khá tốt để mua. Tôi kỳ vọng Tiên Phong Bank sẽ phục hồi trở lại đầu 3, tức là vùng giá 33 35. Đây là khu vực kỳ vọng trở lại. Còn mua quanh vùng giá 23 24 năm đến 26 năm có thể gọi 25 26 đó vùng giá rất là tốt để mua đo nhóm cổ phiếu ngân hàng đối nhóm cổ phiếu chứng khoán nhé EA nhiều người lo ngại EA sẽ chia mua vào giá 15 nhưng quan điểm tôi uh, khi cổ phiếu tăng vốn tăng vốn ở giá nào nó quan trọng uh, khi tăng vốn ở giá một vùng giá định giá thấp hướng dẫn rồi tôi nghĩ điều đó không quá đáng ngại À, ờ, e AI thì tôi vẫn kỳ vọng nó vẫn như lần trước thôi lần trước tôi kỳ vọng SI về vùng giá 24 26 là vùng giá mua thực tế SI phục hồi được lại 30 theo tôi là không đạt kỳ vọng kỳ vọng của tôi lần này tôi vẫn đặt mục tiêu là SI về vùng giá đâu đó quanh tầm 24 26 theo kịch bản 1 còn nếu theo kịch bản 2 à, thì SI hoàn toàn có thể thấp hơn về tầm 23 nhưng mà tôi nghĩ là tầm 25 24 25 là vùng giá rất là hợp lý để mua Đấy, thậm chí các bạn có thể giải ra mua cao hơn từ 26 mua xuống 23 Đấy, tôi kỳ vọng AI phục hồi trở lại cao hơn rất nhiều đây là tôi đang phân tích giá trước chia nhé còn giá sau chia thì các bạn cứ theo giá trước chia mà phân tích theo thôi đó theo tỷ lệ thôi tôi kỳ vọng AI sẽ phục hồi trở lại đâu đó về vùng giá 3740 thôi chứ nó không hề thấp đâu đây là tất nhiên là quan điểm cá nhân tôi nhé đó còn thực tế phục hồi trở lại đâu chúng ta chờ thị trường do vậy đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán tôi nghĩ AI vùng giá là dưới 26 là một khu vực giải ngân tốt còn tuy nhiên quý vị mua càng thấp thì càng tốt mua 23 24 càng tốt không biết về hay không thôi đối với cổ phiếu thứ hai là HCM chứng khoán Hồ Chí Minh HCM thì tôi rất là kỳ vọng vào vùng giá là quanh 20 tức là vùng giá 19 21 theo tôi đây là một vùng giải ngân tốt trường hợp xấu nhất HCM có thể về 18 đó còn phục hồi trở lại thì ngắn hạn nhất cũng là 25 tôi kỳ vọng HCM sẽ về vùng giá 28 30 đây là khu vực và kỳ vọng của tôi nhiều người bảo là thị trường xấu các công ty chứng khoán hoạt động kết quả làm ăn không được tốt thì uh, sao lại tăng được cá nhân uh, tôi đánh giá nhé ở thị trường rất là nhiều năm thì đúng thị trường có xấu nhưng nó xấu có mức độ còn giá chiết khấu các công ty chứng khoán chúng ta nhìn năm sáu phần trăm hết rồi đã chiết khấu vào trường hợp xấu xấu hơn thế này rất là nhiều do vậy khi mà thị trường khựng lại sau nhịp điều chỉnh thì kết quả kinh doanh quý 2 ra mọi người sẽ thấy kết quả kinh doanh các công ty chứng khoán vẫn tuy nó không được tốt như kỳ vọng nhưng nó vẫn là ở mức là khá khả quan và với cái mức chiết khấu giá 5-6% thì nó đang là chiết khấu giá hơi cao và các công ty chứng khoán đang được định giá hơi thấp nó sẽ về vùng giá mặt bằng giá hợp lý hơn đó đối với ờ, cổ phiếu VC chứng khoán bản Việt vùng trước chúng ta đón đáy ở vùng giá 31 33 rất là thành công rồi chứng khoán bản Việt phục hồi trở lại đến tận 43 ờ, rất là tốt 354% kỳ này tôi kỳ vọng chứng khoán bản Việt vẫn sẽ đo test lại đấy để tạo mô hình hai bé như vậy khu vực 31 33 sẽ là khu vực mua đối với chứng khoán bản Việt đó tất nhiên quý vị canh mua càng thấp thì càng tốt kỳ vọng tôi vẫn kỳ vọng chứng khoán bản Việt ít nhất phục hồi trở lại 42 xa hơn có thể phục hồi trở lại là 4750 đối với chứng khoán FPT một trong những công ty chứng khoán tốt nhất trong dòng chứng khoán đó à, tôi nhầm FTS FTS chứ không phải FTT Rồi, <coughs> chứng khoán FTS tôi kỳ vọng tạo mô hình hai đấy sẽ điều chỉnh về quanh 30. Như vậy vùng mua của chứng khoán FTS các bạn có thể mua quanh vùng là 2931. Đây là một khu vực mua rất là tốt, tôi nghĩ là 32, 2932. Các bạn theo điều kiện chung thị trường. Tôi kỳ vọng chứng khoán FTS sẽ cũng sẽ về trở lại đầu 4. Do vậy, ở khu vực mua trên trên 30 một chút là một khu vực mua rất là tốt. 30 32. Đối với chứng khoán VND. VND thì có một lượng cung rất là khủng. Đấy, do vậy tôi không đánh giá quá cao nếu ở vùng giá cao nhưng nếu VND điều chỉnh về vùng giá thấp thì cũng là hợp lý. VND có gần một tỷ cổ phiếu sẽ về giữa tháng 6 này Đấy, vào trong tuần sau. Tôi kỳ vọng khi thị trường xấu cộng với áp lực cổ phiếu về nhiều VND sẽ bước nhịp bán tháo và tôi rất hy vọng VND sẽ được bán về dưới 20 tôi nghĩ là trường hợp hợp lý nhất là tầm 18 20 sẽ là một tầm rất là tốt để mua VND và kỳ vọng phục hồi sẽ trở lại vùng giá 26 28 Đấy. ít nhất là 25 26 là một vùng giá hợp lý do vậy mua dưới 20 sẽ là một vùng giá tốt đối với VND tất nhiên nếu quý vị may mắn có thể mua được 18 thì càng tốt thậm chí sâu hơn nếu thị trường xấu cũng chẳng vấn đề gì cả một trong những công ty chứng khoán đầu ngành không vấn đề gì cả nội lực khá là tốt à, mã chứng khoán cuối cùng tôi quan tâm sẽ là chứng khoán MBS quan điểm tôi nhé <clears throat> chứng khoán MBS à, ờ, sẽ có khu vực hỗ trợ đâu đó là tầm uh, dưới 19 nếu vùng giá hợp lý của nó là quanh 18 cộng trừ một giá thì quý vị có thể mua tốt kỳ vọng phục hồi trở lại vùng giá 25 27 đó đó là dòng chứng khoán dòng thứ hai còn đối với dòng cổ phiếu thép Ngày 16 này thì ờ, công ty Hòa Phát sẽ chia các bạn nhé. Các bạn nên nhớ Hòa Phát là chia thưởng chứ không phải chia mất tiền nhé. Mua nhé. Quan điểm tôi nhé. Dòng thép đúng là kết quả kinh doanh có đi xuống. Nhưng định giá thì đang ở mức hợp lý. Tôi kỳ vọng sẽ cổ phiếu thép sẽ giảm tầm 10-15% nữa. Đó sẽ là khu vực giá tốt để mua. Đối với mã Hòa Phát hiện nay đang 336. Tôi kỳ vọng sẽ mua Hòa Phát dưới 30. Đó thậm chí là nếu có vùng giá 28 càng tốt vùng giá 28 30 sẽ là một vùng giá hợp lý để mua vùng giá này sau khi chia thưởng 30% nó sẽ rơi khoảng 22 23 đây là một vùng giá rất tốt tôi định giá Hòa Phát sau khi chia thưởng xong vẫn có thể phục hồi trở lại vùng giá hợp lý quanh 30 do vậy tôi rất kỳ vọng vào Hòa Phát khi Hòa Phát xuống dưới 30 tức là vùng giá 28 30 sẽ một vùng mua rất là tốt đây là theo quan điểm đánh giá cá nhân tôi còn đối với thép Nam Kim quan điểm cá nhân tôi nhé thép Nam Kim thì có vùng hỗ trợ rất là tốt quanh vùng 19 21 do vậy tôi sẽ hy vọng thép Nam Kim sẽ tạo đáy một lần thứ ba quanh đây và tôi rất hy vọng mua thép Nam Kim quanh 20 tôi kỳ vọng thép Nam Kim thấp nhất thì trở về vùng giá 27 đấy 26 năm 27 trùng với sóng hồ trước cao thì có thể phục trở lại 30 do vậy vùng giá quanh 20 đúng theo Nam Kim theo tôi là rất là khả dĩ Kết quả kinh doanh ngành thép quý 2 này có xấu nhưng tôi nghĩ là nó không quá tệ. Đặc biệt đối với hai mã Hòa Phát và Nam Kim. Tôi cá nhân tôi đánh giá là Hòa Phát forward EPS năm nay vẫn đâu đó quanh 5 ngàn. Nam Kim thì sẽ khoảng 7 ngàn. Nên với mức định giá PE 3 với lại 4 thì đối với các mã cổ phiếu đầu ngành này tôi nghĩ nó là một mức định giá khá là thấp và hấp dẫn. Nó hoàn toàn có thể được định giá mức hợp lý hơn ở một mức cao hơn mức hiện tại. đối với nhóm ngành cuối cùng nhóm ngành bất động sản tôi thì rất là thích uh, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nhưng mà theo tôi thì nhóm bất động sản khu công nghiệp hiện nay giá lại đang được định giá mức hợp lý không hề rẻ đối với KBC này như vừa rồi phục hồi rất tốt chúng ta kỳ vọng mua nó ở 34 36 nó đã phục hồi trở lại vùng giá 46 hiện nay tôi nghĩ giá 46 này mức giá hợp lý thậm chí hơi cao rồi nhưng nếu KBC có điều kiện trở lại vùng giá 34 36 thì đây sẽ vùng mùng mua tốt chúng ta kỳ vọng nó vẫn trở lại vùng giá 45 46 cao hơn là 50 đối với cổ phiếu Vigacera VGC thì nhịp trước nó cũng xuống đến quanh 30 32 đây vùng mua rất là tốt chúng ta cũng mua vùng này phôi trở lại vùng giá 47 48 tôi nghĩ rất là cao rồi hiện nay với mức định giá này thì tôi nghĩ là không nên mua nhưng nếu nó có một lần nữa test trở lại vùng giá quanh 30 thì lại rất là tốt để mua với kỳ vọng trở lại vùng giá 45 47 cũng là 4 50 phần trăm cổ phiếu GVR tập đoàn cao su Đó. lần trước thì chúng ta canh mua cổ phiếu này ở vùng giá 21 22 rất là tốt giá cũng đã phục hồi trở lại 28 nếu lần này giá tiếp tục điều chỉnh trở lại vùng giá 21 22 này quý vị đều có thể giải ngân thậm chí là 20 càng tốt chúng ta vẫn kỳ vọng về vùng giá 28 30 đối với cổ phiếu GVR đối với cổ phiếu EGC cổ phiếu cuối cùng trong nhóm ờ, khu công nghiệp uh, ờ, EGC vùng trước chúng ta mua vùng giá 16 17 cũng phục hồi rất tốt trở lại được 22 đấy hơn 3 phần trăm ờ, hiện nay ở vùng giá 22 thì tôi nghĩ là nó cũng là hợp lý không cao không thấp nhưng nếu có điều kiện nó quay trở về dưới 17 16 17 là vùng giá rất là tốt để chúng ta mua với kỳ vọng trở lại vùng giá 22 thậm chí xa hơn là 25 đối với nhóm cổ phiếu bất động sản Ờ, có hơi hướng đầu cơ thu hút dòng tiền thì tôi hướng đến ba cổ phiếu cổ phiếu DG cổ phiếu làm mưa làm gió trong năm 2021 tôi kỳ vọng DG sẽ xuyên thủng cái vùng giá 48 hướng về vùng giá 3x nhé đâu đó nó sẽ hướng về vùng giá 35 trở xuống tôi kỳ vọng vùng giá 30 35 DG nó biến động rất mạnh nên giải giá nó hơi cao vùng giá dưới 35 cá nhân tôi quý vị nếu yêu thích cổ phiếu bất động sản có thể mua DG vùng giá 30 35 với kỳ vọng nó trở lại vùng giá 50 thậm chí xa hơn là 60 Đấy. tất nhiên là nó biến động mạnh lợi nhuận cao nhưng rủi ro nó cao hơn nếu chúng ta bắt đáy trượt thì hoàn toàn có thể hứng chịu rủi ro biến động giá động mạnh nên quý vị hãy cân nhắc đối với nhóm cổ phiếu này đối với cổ phiếu DG đất xanh Đấy. đất xanh lần trước chúng ta kỳ vọng về vùng giá 22 nhưng mà không phục hồi được mấy lên 25 thôi Tôi kỳ vọng đất xanh sẽ về nền giá nó quanh 20. Đây sẽ là khu vực hỗ trợ nó khá là tốt. Và tôi vẫn kỳ vọng đất xanh sẽ phục hồi trở lại vùng giá 28. Như vậy nếu đất xanh về quanh 20 thì cũng sẽ là khu vực mua tốt 19 20. Thậm chí là hơn 20 một chút, nói chung là 20 cộng trừ một giá. Quý vị có thể mua với kỳ vọng phục hồi thấp nhất 26, cao là 28 29. Đối với cổ phiếu xây lắp hạ tầng CI CI tôi nghĩ đang về nền giá khá là tốt dưới 20 Đấy, tôi kỳ vọng CI về vùng giá là dưới 18 tầm 16 18 lần trước chạm 18 CI cũng phục hồi không được tốt lắm hồi trở lại 23 hơn 2 phần trăm lần này tôi kỳ vọng CI sẽ test một lần nữa về vùng giá 17 18 nhưng sau đó sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn rất nhiều phải phục hồi trở lại vùng giá 26 27 chứ không phải là vùng giá 23 lần trước nữa nói chung là 25 27 sẽ vùng giá hợp lý của CI do vậy nếu mà về vùng giá 17 18 đây sẽ một khu vực mua khá tốt cho quý vị đó là bốn nhóm cổ phiếu mà tôi kỳ vọng trong sóng vừa qua. Còn bây giờ tôi sẽ phân tích uh, nhóm những cổ phiếu tốt mà đang định giá cao hoặc giá hợp lý chúng ta sẽ không mua. À, trước hết là nhóm dành dòng dầu khí thì cổ phiếu gas theo tôi đang định giá là rất là cao. Mặc dù gas là một công ty rất là tốt nhưng mà tốt tốt ở giá nào? Đối với tôi thì vùng giá 120 130 gas là vùng giá ở thời điểm hiện tại là định giá cao không thích hợp để đầu tư gát cũng đã ba lần test lên vùng 25 30 và tạo đỉnh tại đây mô hình ba đỉnh khá rõ tôi thì nghĩ là gát kể cả dưới 100 vẫn chưa phải là khu vực đầu tư thực ra với mức định giá hiện tại chung của thị trường thì tôi chỉ đánh giá của biểu gát à, có thể chấp nhận nó ở mức 20 PE 20 là cao thôi đó mà với mức EPS của GAT 4 5 ngàn thì GAT phải tầm ừ, dưới 90 tầm 80 80 trở xuống thực ra 20 vẫn là cao luôn ạ đó do vậy tôi thì tôi chỉ thấy cổ phiếu gán này hấp dẫn ở vùng giá dưới 80 thôi nhưng mà bây giờ ở vùng giá 118 theo tôi cao quá không có tiềm năng sinh lời cá nhân tôi sẽ không đánh giá cao cổ phiếu gas ở đây và tôi sẽ không chọn đầu tư mặc dù dòng dầu khí đang rất là hưởng lợi thứ hai cổ phiếu BR trong dòng dầu khí tôi đánh giá rất cao cổ phiếu BR nhưng tôi nghĩ với vùng giá 30 BR thì nó là định giá hợp lý rồi chả còn gì dư địa nào để tăng trưởng ờ, uh, hấp dẫn để chúng ta đầu tư vào thời điểm hiện tại ờ, lần trước thì tôi kỳ vọng là BSR về vùng giá là 18 19 thực ra nó về 18 rất là hợp lý đầu tư mà nó tăng trở lại 32 cũng mức sinh lời rất là cao 50 phần trăm đúng không ạ hơn 50 phần trăm thực ra nếu vì một yếu tố nào đó cổ phiếu BSR lại về dưới 18 19 thậm chí là 17 thì tôi nghĩ đây là một vùng rất hấp dẫn để quý vị đầu tư với mức sinh lời kỳ vọng trở lại vùng giá 25 30 ừ. còn vùng giá 30 tôi nghĩ là không nên đầu tư ở thời điểm hiện tại đối của PVS cũng vậy lần trước chúng ta cũng phân tích PVS cứ về dưới 20 chúng ta mua cật lực thôi hai lần PVS về dưới 20 và sau đó đã tăng trở lại đến mức giá rất là cao trên 33 cơ hơn 50% 60% luôn đó. ở mức giá hiện tại 297 tôi nghĩ PVS đang định giá hợp lý rồi có thậm chí có phần hơi cao tôi thì vẫn bảo lưu quan điểm PVS dưới 20 sẽ vùng mua rất là tốt với mức kỳ vọng lợi nhuận là trên dưới 30% là hợp lý. Đối với nhóm cổ phiếu phân bón, Đạm Phú Mỹ. Lần trước thì chúng ta kỳ vọng Đạm Phú Mỹ mua trên 40 rất là hợp lý, giá tăng rất mạnh trở lại của giá 68. Đâu đó ông rơi vào hơn 50%, 6%. Tôi thì vẫn đánh giá cao nhóm cổ phiếu đạm. À, năm nay rất được lợi do giá phân bón tăng rất cao nhưng ở vùng giá hiện tại tôi nghĩ nó định giá hợp lý rồi, nó không hướng dẫn Đấy. tôi vẫn bảo lưu quan điểm đạm phú mỹ vùng giá 40 43 sẽ vùng giá rất tốt để mua và tôi kỳ vọng đạm phú mỹ năm nay sẽ đi quanh vùng giá là 4x đến 6x đó biên độ tầm 50% phù hợp đầu tư với cho quý vị đầu tư stream tầm 1 đến 2 tháng đối với cổ phiếu đạm Cà Mau cũng như đạm dầu khí rồi rất là tốt tôi kỳ vọng đạm Cà Mau năm nay sẽ đi quanh biên độ là 25 đến 40 do vậy quý vị cứ theo biên này mà chiến đấu thôi sóng trước chúng ta cũng rất là tốt khi mua đạm Cà Mau 25 26 rồi đó chúng ta kỳ vọng chốt lời 40 thì nó thậm chí vượt lên tận 44 kỳ này nếu thật sự lại xảy ra đợt nữa về tầm 25 26 tôi nghĩ quý vị cứ mua thoải mái thôi lại quanh lợi chốt lời là 940 quý vị cứ 25 26 mua cứ 3940 bán Đấy. trong năm nay tôi nghĩ đạm Cà Mau quý vị có thể giao dịch trong vùng đó Ngoài ra còn một số cổ phiếu tốt đầu ngành khác, ví dụ như cổ phiếu Vĩnh Hoàn. Tôi nghĩ Vĩnh Hoàn rất là được lợi là công ty rất là tốt. Nhưng ngược lại, có một điểm trừ đối với cổ phiếu Vĩnh Hoàn là hiện nay định giá rất là cao. Theo tôi tất cả những cái gì tốt nhất đã thể hiện vào giá. Thậm chí nếu nó lên nữa tôi cũng không kỳ vọng. Vĩnh Hoàn đã tạo ra một cái đỉnh gần như đây có thể gọi là mô hình ba đỉnh vượt lên một cái đỉnh giả thứ ba vượt lên trên những đảo chiều rất là mạnh tôi thì nghĩ là cổ phiếu Vĩnh Hoàn thì thực sự hấp dẫn nếu nó về vùng giá hỗ trợ trước đó mà tích lũy rất là lâu vùng giá quanh 6x quanh 60 65 nếu về đây tôi nghĩ mới có thể là mua còn nếu không thì thôi tôi không sẽ không quan tâm đến cổ phiếu này theo tôi đang định giá cao đây là quan điểm cá nhân tôi nhé cổ phiếu HAH cổ phiếu vận tải biển rất nhiều bạn hỏi tôi công ty này rất tốt đúng rất tốt được hưởng lợi từ vận tải biển đúng rất hưởng lợi nó nhưng mà các bạn nên nhớ nó cũng tăng 10 lần rồi nó đang định giá khá là cao tôi không hy vọng tôi nghĩ cổ phiếu này bây giờ phải chiết khấu giá giảm rất là sâu tôi mới mua thực ra nó phải về nền hồi giá hỗ trợ trước đó quanh 50 50 cộng trừ tôi nghĩ cổ phiếu này lúc đó là hấp dẫn để có thể tham gia thậm chí có thể dưới 50 với mức định giá chung thị trường còn hiện tại tôi nghĩ nó không hấp dẫn đầu tư còn một số nhóm cổ phiếu trụ cột mà theo tôi cũng đang được định giá cao do là nó cũng không thanh khoản nhiều thị trường mà nhiều khi các nhà tạo lập cũng sử dụng các nhóm cổ phiếu này để điều phối điểm số index và vn 30 từ đó tất nhiên là họ điều phối theo ý họ thì theo tôi có những cổ phiếu mà bị định giá cao ví dụ như nhóm bất động sản thì có cổ phiếu Novaland tôi nghĩ là Novaland thì đang được định giá rất là cao Đấy, so với mặt bằng chung và thứ hai Novaland còn có một quả bom rất là lớn Novaland có một quả bom rất là lớn các bạn nhé đó là Novaland có là hơn 30.000 tỷ trái phiếu bất động sản nên đây là một quả bom rất là lớn nó sẽ áp lực rất lớn cho Novaland trong thời gian tới. Mặc dù Novaland vừa huy động được hơn 300 triệu trái phiếu quốc tế nhưng thực ra hơn 300 triệu đô thì nó chỉ bằng một góc, bằng một phần tư số trái phiếu đã huy động trong nước trước đó thôi. Tôi thì đang đánh giá Novaland thì tất nhiên là có rất nhiều dự án, đấy rất nhiều quỹ đất nhưng mà để khai thác được tôi nghĩ Novaland đã quá tham vọng và đang bành trướng khá là lớn. Tôi rất sợ Novaland hoàn toàn có thể là chết trên đống tài sản hoặc là có thể EU thứ hai của Việt Nam version 2.0 của Việt Nam nên rất là nguy hiểm tôi nghĩ Vinaven đang giá rất là cao vậy nên tránh tất nhiên có thể điều đó không xảy ra có thể tôi được dự đoán sai nhưng mà tôi nghĩ là nó có nhiều cái yếu tố đấy mà có lẽ có rất nhiều sự lựa chọn chúng ta không tại sao lại phải lựa chọn vào những cái uh, mà chúng ta không chắc chắn hoặc có nhiều rủi ro thế thôi đây là quan điểm cá nhân tôi tôi không yêu hay ghét gì cả đây tôi đánh giá theo những cái phân tích và nhận định của tôi cổ phiếu thứ hai theo tôi là Mansan tập đoàn Mansan tập đoàn bán lẻ chúng ta biết những doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ Walmart uh, uh, Six Seven rồi rất nhiều tập đoàn khác đang rất là lao đao do cái sức mua giảm bởi vì lạm phát tăng cao hiện nay Việt Nam sớm muộn sẽ đi vào quy luật đó tôi nghĩ cổ phiếu Mansan hiện nay cũng đang định giá rất là cao rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng là Mansan đã Ờ, mua lại cái Vinmart cộng hệ thống Vinmart và mở rộng rất là mạnh nhưng tôi nghĩ là cái đó tốt tốt về dài hạn nhưng ngắn hạn thì với cái nền định giá hiện tại man san rất là cao tôi nghĩ là man san sẽ phải điều chỉnh điều chỉnh khá là mạnh tất nhiên lúc nào điều chỉnh tôi không biết nhịp trước các bạn biết ấy, san từ trăm tư rơi xuống 86 trong một nốt nhạc hiện nay tạo đỉnh sóng hồi trăm hai rồi còn nốt nhạc sau thì có lẽ nó về vùng ra 7x thậm chí 6x là bình thường do vậy tôi nghĩ là man san cũng nên tránh ra nhé sở ở đây rất dễ đứt tay một cổ phiếu khác uh, biến động rất khó lường là cổ phiếu VIX theo tôi nhé Vingroup thì thực ra bây giờ nói để Vingroup tôi định giá cao hay thấp thì nó rất là khó nhưng tôi nghĩ tập đoàn đa ngành Vingroup hiện nay với cái giá hiện tại của Vingroup là 87 nó đứng ở vùng giá 8x rất là lâu trong cả năm 2022 rồi Đấy. Ờ, Vingroup trước đó thì tôi cũng rất là kỳ vọng cái việc IPO xe điện sẽ đưa VinGroup lên một tầm cao mới nhưng hiện nay có lẽ cái game này trong năm 2022 là thất bại rồi chúng ta biết các hãng xe điện nổi tiếng quốc tế IPO xong giờ toàn mất giá 3 phần tư thôi do vậy vì Vingroup nhiều khả năng lùi cái việc IPO sang năm 2023 thậm chí có thể lùi sâu hơn nữa khi thị trường thế giới không thuận lợi do đó tôi nghĩ là Vingroup là một cổ phiếu khó lường khó định giá do vậy quý vị cũng nên né dài hơn vì cái gì chúng ta không định giá được thì nó rất là khó để ước lượng rủi ro và lợi nhuận. Có hai cổ phiếu thuộc nhóm trụ cột cũng rất là tốt nhưng theo tôi đang được định giá khá là cao. Thứ nhất là cổ phiếu MVKG. Cổ phiếu MVKG thì thế giới động đương nhiên là rất là tốt rồi. Theo mô hình kỹ thuật thì nó tạo mô hình hai đỉnh khá là nguy hiểm. Đấy. Thứ hai là hiện nay thì chúng ta biết là MVKG giới đầu tư đang rất kỳ vọng vào IPO là chuối bách hoa xanh. Thực ra chúng ta cũng không biết độ thành công đến đâu nhưng mà ngành bán lẻ chắc chắn sẽ gặp khó khăn và thường thì giá sẽ đi trước kết quả kinh doanh một đến hai quỹ đợi khi kết quả kinh doanh đi xuống thì có lẽ giá đi về nơi rất xa rồi chúng ta có thể nhìn thấy nhóm cổ phiếu chứng khoán hoặc nhóm cổ phiếu ngân hàng ngân hàng tạo đỉnh từ tháng 6 năm ngoái cơ đấy mặc dù đỉnh lợi nhuận vẫn chưa có cơ. quý 1 năm vừa rồi vẫn tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận nhưng mà giá thì chúng ta chiết chiết khấu toàn ba bốn phần trăm rồi hoặc điển hình nhóm cổ phiếu chứng khoán quý 1 vừa rồi vẫn lập đỉnh lợi nhuận nhưng mà giá toàn chiết khấu năm sáu phần trăm nên chúng ta đừng rời thị trường trước khi quá muộn nên tranh thủ thoát hàng khi nhà cái những nhà tạo lập đã đang thoát hàng tôi nghĩ là những mã cổ phiếu đang định giá cao theo cá nhân tôi là nhóm nhà tạo lập đang cố tình vé chát để thoát hàng nên quý vị hết sức lưu ý cổ phiếu nữa là PNG cũng tương tự theo tôi là đang định giá khá là cao đấy cũng đã vượt ra ngoài chen này một chút nhưng tôi nghĩ PNV vẫn đang đi trong cái kênh tăng giá này thôi nhưng tôi nghĩ là định giá cao PNG chúng ta cũng nên tránh ra nhé thực chất thì ừ, ừ, PNG thuộc ngành bán lẻ đấy vành vàng bạc nó cũng là một ngành rất là đặc thù nhưng mà tôi nghĩ cá nhân tôi đánh giá PNG đang định giá khá cao quý vị cũng không nên tránh một má nữa là FPT <coughs> FPT thì rất là tốt đấy nó vừa thuộc nhóm công nghệ vừa thuộc nhóm bán lẻ nhưng theo tôi thì FPT mô hình hai đỉnh rất là rõ rồi đấy ở vùng giá 115 120 này áp lực bán rất là mạnh đó. khi nào nó break out 94 này thì nó chính thức xác nhận mô hình và nó gãy gãy chen áp chen thì nó sẽ rơi khá là mạnh tuy nhiên định giá hiện nay FPT đang rất là cao với cái mức uh, ờ, PE hiện tại của FPT nó cao gấp đôi thị trường luôn mà chúng ta biết nhóm cổ phiếu công nghệ của thế giới cũng đang vớ bong bóng rồi do vậy chúng tôi cũng không kỳ vọng đây hiện nay PE đang 21 thị trường PE 12 thực ra rất là cao điều kiện bình thường tôi đánh giá cao kể cả những cổ phiếu đầu ngành hoặc hot cao hơn thị trường mức định giá thị trường 50% đã là cao rồi đâu đó 18 đã là cao rồi còn thực ra kể cả những cổ phiếu tốt tôi chỉ có thể chấp nhận mua ở mức giá cao hơn thị trường 20% thôi đấy, những cổ phiếu tốt mà tăng trưởng đấy vì chúng ta phải mua ở mức giá hợp lý hoặc là mức giá rẻ thì chúng ta mới có kỳ vọng lợi nhuận được chúng ta mua một giá đắt rồi thì cái xác suất chúng ta cầm thua lỗ là cao hơn rất là nhiều kỳ vọng lợi nhuận đó là cổ phiếu FPT một cổ phiếu tốt khác là cổ phiếu RI cũng rất là tốt theo tôi cổ phiếu RI rất là tốt kỳ vọng thủy điện nhiệt điện rồi năng lượng xanh rất tốt nhưng theo tôi RI đã lập kỷ lục mọi thời đại rồi RI cũng đang định giá ở mức khá là cao tôi không kỳ vọng nhiều cổ phiếu này nếu cổ phiếu ri theo tôi nó về vùng giá tầm 6x thực ra đâu đó quanh 60 đây mới là vùng giá có thể hợp lý để đầu tư còn hiện nay thì cổ phiếu ri cũng tránh đó đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần à, từ ngày 13 đến ngày 16 tuần này tôi phân tích rất dài rất chi tiết và có thể ờ, từ tuần sau nếu mà thị trường không có biến động lệch pha quá nhiều thì tôi cũng sẽ phân tích ngắn hơn và chỉ phân tích chỉ số chung thôi còn phân tích mã cổ phiếu thì tại những thời điểm quan trọng thị trường tạo đáy hay tạo đỉnh thì tôi đưa ra khuyến nghị lớn mà tuần này thì theo tôi nó rất là bản lề tôi phân tích rất chi tiết các nhóm ngành và các nhóm cổ phiếu nên tránh thì tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nó sẽ giúp quý vị có thêm một cái góc nhìn rất là tốt những thông tin tham khảo tốt để quý vị có thể đưa ra đầu tư và lựa chọn nó hiệu quả chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công